trời đất ơi thằng minh lâm nó giao hàng qua mấy chung cư bên quận 4 nó rửa con mắt luôn nó rửa con mắt luôn em toàn là mấy em đẹp đẹp không mà tới giao hàng một cái mặc toàn đồ ngủ ra nhận hàng không mà mấy em wow. thằng đó nó điếm đàn lắm vậy thôi chứ mà thật sự tụi em nhìn thấy mặt trên mạng đào mạo thôi chứ thằng đó cái màn mẹ dâm dê không thừa nhận dâm dê không thừa nhận nha hãy để thể hình phục vụ cuộc sống chứ đừng bắt cuộc sống phục vụ thể hình đầu tư để có cơ bắp mà không sinh ra tiền là vô dụng, là thất bại. Doanh nhân streamer đồng hành cùng VVT, CEO Duy Nguyễn, khỏe đẹp, thành công, đẳng cấp. Hãy cầm tiền đến VVT ngay khi còn có thể. BBT nâng tầm con người Việt Nam. Chào mừng các em đến với chương trình Vlog Kinh doanh và dạy bất động sản của anh Duy Nguyễn nha Thì anh ở Sài Gòn mấy em biết rồi đó, anh rất là tự hào vùng đất này Anh rất tự hào khi nói là ừ tao là công dân của thành phố cũng mang tên bác ừ, Mình là công dân của nước ờ, của nước Cộng hòa sau chủ nghĩa Việt Nam Thành phố lớn nhất Việt Nam, ở miền Nam Việt Nam, sau Việt Nam, ok Sài Gòn, cậu dính với mày Thì mình ra nước ngoài phải giới thiệu vậy chứ sao à, Anh đi Mỹ đi giới thiệu vậy đó mấy em BBT là một trong những doanh nghiệp dẫn đầu ngành gym và thực phẩm bổ sung. Có trụ sở chính ở thành phố Hồ Chí Minh, một đô thị hiện đại lớn nhất và phát triển năng động nhất Việt Nam. Thở nổ lắm, thành phố lớn nhất Việt Nam này nọ kia kiểu đó là, là Sài Gòn hoặc là Hồ Chí Minh City. Đó, kêu city cũng được, city cũng được nha. À, hôm nay sẽ nói một chút xíu về quận 8 đứa đó trước giờ anh chưa nói về quận 8 À, ờ, mà mà mà trước khi vô video á thì nói trước không phải là anh anh anh chê quận 8 nha mấy em anh nói thẳng luôn phải chê quận 8 nhưng mà ở ở ở ở à, thành phố hồ chí minh á có mấy cái quận nó không chịu đầu tư mấy em nó không chịu đầu tư và nó có những cái vấn đề mà mình cảm thấy nó nó bèo quá mấy em đồng ý anh không quận 8 là một trong những quận nghèo nghe tới quận 8 là thấy bèo rồi ngộ ghê vậy đó nó nằm sát quận 7 quận 7 giàu nó nằm đối diện thằng quận 5 nó quận 5 giàu tự nhiên nằm ở giữa con sông quận 8 nghèo bởi người ta nói là gì ngăn sông cách chợ thấy không từ ở Sài Gòn mà đi qua quận 8 nó khổ lắm em nó có mấy cây cầu mà suốt cuộc đời nó không chịu lớn đó mỗi lần đi qua nó kẹt xe đổ cầu Chánh Hưng đổ cầu gì à, à, Nguyễn Tri Phương đồ cầu Trà Và mỗi lần đi qua mệt quá đúng không mà ở quận 8 nó còn có một quốc lộ chạy ngang nữa quốc lộ 50 quốc lộ 50 đâu mà nhỏ như đường làng vậy bằng đường số 6 của anh sợ không bằng nữa thiệt luôn á nhà nó bình tân mỗi lần qua nhà nó quận 7 mấy nhiều nhà nó khổ vậy đó từ bình tân qua quận 7 kiểu gì kiểu phải đi phạm hùng hết hợp lý không còn không phải đi nguyễn thị thập mà kiểu gì kiểu nào đó bị công an nắm hết uh -oh. đi ngang nguyễn linh là dính lên cái thù của đường đó hay sao tơi cứ đi ngang nguyễn linh là nó nấm khi gì nấm sai lem trời đất ơi trời chạy xe hơi mà sai lem ủa sao sai vậy đồng chí nói à, lem này anh đang chạy thẳng nhưng mà khúc này là sai quẹo anh muốn chạy thẳng anh phải quẹo qua trái oh my god thôi kệ sống việt nam chịu thôi chứ giờ không biết sao hết mấy em dính lỗi đó mấy em phục không à? nope. đồng chí phạt tôi tôi chịu chứ tôi trả phục yes. hỏi sao không phục vậy ông thiết kế đường ngu quá tôi không phục Nani? お前はもう死んでいる。 rồi có một lần mới hài mấy em chạy Nguyễn Linh anh đi từ đường à, đường à, đường nhà anh là đường à, Lý Phục Mang anh vòng ra Nguyễn Thị Thập xong cái anh quẹo ngược lên lên lên anh anh anh anh quẹo ngược lên lên đâu lên lên Nguyễn Văn Linh xong mà cái mẹ đường tới thui cái đường mày chạy ngược chiều luôn tự nhiên sau đó có hai chú nữa xui giả mang xui luôn tại sao không phải lỗi của anh tại tối quá ba ơi thiết kế đường dở ở bên mỹ á chỗ đó sáng chân à ba bên Mỹ bạn chỉ dẫn đường rất rõ ràng nha nó ngay chỗ nào ngã tư nào quẹo nào quẹo ra à, tao biết nha tao nhìn tao thấy hết thậm chí ở dưới á ở dưới lòng đường á người ta vẽ cho mày cái đường quẹo luôn đó có đi à, đại lộ nhỏ kiệt không nó dạo này tập à, bắt trước rồi đó là chỗ tô ký ở lộn ngay chỗ ký con tô ký quận 12 hai ơi nhiều nhà quá tao lộn hoài ta ngay chỗ ký con có cái đường quẹo ở bên mỹ nó vậy đó ngã tư nào nó phải có đường quẹo đó hết còn ở Việt Nam mang tiếng á, là đường Nguyễn Văn Linh đồ hổ báo cáo tròn đúng không khu Nam Sài Gòn đẳng cấp đồ con đường đẹp nhất Việt Nam giai đoạn 1900 hồi đó Ủa lộn lộn 2000 đời đầu mà vậy á bởi vì anh dính hoài cái đường đó luôn mới ác cảm luôn thiệt chứ nhiều khi chảy xé giờ nó nó tóm lại quận 8 hơi bị tệ nha đó cái tệ là quận 8 nó không chịu chuyển mình theo sự phát triển của Sài Gòn đúng không nhờ sau này nhờ mấy cái cầu này lên nó biết sao thôi chứ chứ ở quận 8 có một khu gọi là gì khu uh, chung cư dân cư gì mà tạo quang bửu á nó quảng cáo hoài không biết giờ bán hết đất chưa thì không biết thiệt mà cái chỗ đó nó ngập nha phạm tới hiển nha thôi thôi thôi thôi thôi kẹt xe này nọ ngập dân nào bạn nào quận 8 bạn hiểu rồi đó nên cái cái cái cái, cái anh anh nói cái bất động sản ở quận 8 nó khó định giá lắm em đúng không nó nằm ở cái cái quận á thì nó đẹp nhìn cái vị thế nó đẹp nha chứ không phải nó xấu đâu nó nói chung bây giờ mình ở đô thị mà mình gần sông là mình tra thiên hạ rồi nha mấy em còn cái quận 8 nó nằm gần sông kinh rạch đồ ngon làm vậy mà quận nó kỳ cục mà đường của nó cũng, cũng, cũng thôi thôi, thôi nhắc lên đường nữa bây giờ nói tới đường mấy em có like đường bên quận 8 không nope. chứ nói thiệt với em anh đi qua quận 8 anh không like được đường nào hết anh không có lái kịch được đường nào hết á mà dạo này có cái màn đổi tên đó ông ơi đúng không việt nam mình nó quy hoạch không theo cái chuẩn gì cả yes. nói thật sự á sau này 30 năm để tụi em nhìn lại tụi em thấy nó lộn nó nó bậy quá cái đó nó anh nói thiệt à, bữa hổm có vụ gì à, đường à, đường biết đường đinh tiên hoàng không biết đường à, đường, đường đinh tiên hoàng không đường đinh tiên hoàng quận một đúng không chuẩn bị đổi con một khúc đổi tên thành đường gì mấy em comment vô anh quên mất tiêu rồi cái gì mà cái gì mà duyệt duyệt lắm em comment vô đúng không thì cái chuyện đổi tên đường đó đó nó không cần thiết mấy em ơi cái đó chỉ là vô thưởng vô phạt thôi đổi cũng được mà không đổi cũng được đó mà bây giờ á, bên nào là đổi á thì nó có cái ý gì à ta đổi tên đường để làm chi để phát triển du lịch tại vì cái ông lê văn việt hồi xưa ông như ông chết ở đó hay ông là gì đó đó bây giờ phải đổi tên đường mang tên ông cái để cho phát triển du lịch oh my god trời ơi coi má ơi bây giờ tao hỏi thiệt nha mày là mày khách nước ngoài mày du lịch tới thành phố hồ chí minh mà có chạy tới ngoài đường tại tới khúc đường đó mày ăn ăn ăn cháo lòng không không biết mày có rảnh không chứ tao không rồi đó tao nói thiệt ví dụ tao thái lan đi tao qua sài gòn tao địch xong tao ở chợ bến thành tao quần hết đêm đêm hai cùng lắm cao máu lắm là đi qua lên mạc coi xong rồi đi ờ, phắn ờ, vô vô vô bình quế rồi đi đi đi, đi chèo xuồng chèo sông gì thôi về rồi đó chứ không ai mà tao tao cũng chưa nghĩ là tao chuyện mà tao lịch sài gòn tao ghé tao trung tâm của như nguyễn đâu Bình tân phú đâu động bình tân gì tao tao tao ta làm nên bởi vậy cái lý đó là cái lý nó không ok đúng không nhưng mà đổi tên đường thì nó mang tới sự đảo lộn tất cả mọi thứ nó số nhà đúng không biết bao nhiêu số nhà nó phải đổi đúng không thằng đưa thư lộn google maps ngu đúng không mà một một đường cứ một khúc tên này tên kia là đối với anh nó không khoa học với em nó không khoa học bây giờ quy hoạch tên đường á nó ảnh hưởng tới sự phát triển kinh tế mà nó còn là mang tính chất về tầm nhìn về chiến lược nữa đúng không ở nước ngoài á nó ghi tên đường đơn giản dễ hiểu lắm em đúng không ví dụ như giờ á tụi tao chỉ cho em cái mẹo qua mỹ đi em ở em cho một cái city nào đó nó cũng có tên đường tên là main main á chạy vô đường nó là trái tim của city luôn rồi nó nó quy hoạch rất là dễ nhớ và rất là chuẩn xong đường đến số giống như khu của anh nè quy hoạch ok đường đến số ngang thì số chẵn mà dọc thì số lẻ sau này người ta quy hoạch rất là dễ hỏi nhà thằng Duy Nguyễn ở đâu à nhà thằng Duy Nguyễn ở khu tên lửa đó mày nổ cho bố tên đường mày nổ từ tên một tên trăm tìm cái một yes. nó theo một cái chuẩn rất là dễ đúng không ở đây đường số 1 vậy xia đường số 99 nó còn xa lắm mày chạy tới cuối luôn đi hợp lý không em cái đó là cái chuẩn cái đó là cái chuẩn nhưng mà giờ đá không cái chuyện quận 8 bây giờ quận 8 tự nhiên đổi thành một đống tên đường tao thiệt chứ quận 12 cũng vậy thôi ông quận 12 tao tên đường cũng tào lao luôn trời đất cơ đường lê văn khương trục chính là thì ok cũng chấp nhận được đi xong rồi vòng vòng ở trong đó một đống đường mày ơi đường nguyễn thị búp đường dương thị mười mày, mày em mày có biết mấy ông đó là ai không bây giờ dân ta không biết sử ta nè mấy em có biết mấy người đó là ai không đúng không có thể là họ có công với cách mạng trong cái thời điểm nào đó họ làm được cái việc gì đó họ là người hùng của chỗ đó vậy đó abc xong rồi đặt tên đường viết rồi nhưng mà cái người khác phải nhìn vô ta không biết gì cả đúng không mà khi người nước ngoài người ta vô tao rất khó đọc đúng không nó có rất là nhiều cái nó cản trở mà nó, nó nó nó tên đường hay là tên gì đó là một cái thói quen nó là một cái gì đó nó của nhiều năm nhiều tháng nó hình thành nên trong này đổi một một các nhận ngáo luôn biết tại sao giờ nãy giờ anh nói tên đường không tại vì cái cái thằng fan của anh nó làm đại lý bbt nó làm ở quận 8 ông ơi làm ở quận 8 nó có chuyện để nói chứ chứ không nói quận 8 làm gì mà nó, nó tại sao tôi nói trên đường nãy giờ nó đặt ở đường gì phạm thị tánh What? má cuộc đời tao sống ở sài gòn này tao thiệt cái tóc nó hai màu luôn á không biết được cái đường phạm thị tánh là đường nào luôn á mà nó vô đó nó mở đại lý ai mua ông nội nó fan anh 10 năm rồi wow. nó nói anh là như idol anh là gì cha mẹ tái sinh của nó gì đó nó coi anh cách đây 10 năm là năm 2010 á xạo chó năm nó chưa làm video mày ơi tao làm video năm 2011 cuối năm vậy mà nói tao fan 10 năm thằng này đó không được trung thực rồi đó đó xong rồi cũng ờ, gom góp tiền bạc được để làm đại lý cho anh bán hàng cho bbt phát triển sự nghiệp thỏa hẹn ờ, thỏa mãn ước mơ gì đó thì cái câu chuyện của nó làm đại lý á nó vấp phải rất là nhiều cái sai lầm thằng này là cái dân sài gòn nó tứ cố vô thân quận nào nó chơi cũng được hết á mới đầu nó đòi mở quận 7 nó không được quận 7 con Duy Nguyễn quận 7 thằng đó trùng tơ lên thôi mấy anh nha mày qua wow, bên đó không được giờ quận được một thằng thôi chứ giờ quận hai ba thằng mày cay mày dành ăn nha mệt lắm cái nói gì quận nào được anh Tân Bình được không nói Tân Bình nó thì được nhưng mà Tân Bình ờ, giờ xa mày quá rồi sao mà làm nhưng mà Tân Bình nó lại gần Phú Nhận nữa thôi kỳ lắm mày ơi thằng Phú Nhận tao mới nhận không nhận thêm Tân Bình nó chơi ai đó xong nó vòng vòng của nó giờ quận 4 đúng không anh quận 4 thì là ok tao tính cho nó làm ông bốn mà xong nó qua ông bốn nó một bằng mắt quá nó hỏi mày thuê đâu mắt hoàng diệu ờ, thì đúng mấy hoàng diệu được rồi đúng không mình làm ăn mình thuê hoàng diệu kế bên đó có một ghét phích thằng ghét phích là phòng game nó bán shop bây giờ mày mở ra khách của ghét phích nó qua mua shop mày quá đẹp mà mà nó không mặt bằng bảnh mắt quá giờ qua đây cho rẻ đồng ý nó rẻ thiệt đó mà nó nói tao ôi anh ơi bên quận bốn mấy đường nó xấu quắc đường nó vỉa hè xấu rồi à, nhìn nó xấu nữa đường nên em chỗ đẹp xong đẹp đường gì đường phạm thị tánh Hả? mà làm hắc não xe ôm quá Thôi, ủa tao nhớ khu, cái khu cao lỗ cao lỗ thì tao biết nha cao lỗ có bình gì quận 8 thì anh biết cao lỗ thằng nguyên cái quận 8 khúc phạm thiện cao lỗ biết mỗi đó thôi à cái vợ nói ờ, ờ, ờ anh ơi quận bây giờ anh, em mở cái đường phạm thị tánh mặt bằng cũng được lắm có 10 triệu một tháng à mà nói chung nó đẹp đường mới xây này nọ kia sửa ngon lắm ngon nhưng mà tên đường đó ngon không ai biết đường đó cả vậy hỏi đường đó đường gì hồi xưa nó đường nhánh của của của của cao lỗ đó anh đường nhánh cao lỗ đường số trời đất ơi đặt đường số đẹp thấy bà rồi tự nhiên ông đổi tên oh, no. ông đổi tên thành đường đó giờ nói chung chắc phải mất ba bốn năm sau người ta mới quen với cái đường đó đó thì trường hợp đó là em đó em chọn em chọn vị trí là chỗ đó đó nó xong rồi nó ừ nhưng mà mày đặt cái quận 8 nó cũng gần thằng Duy Nguyễn quận 7 lắm nha thằng Duy Nguyễn quận 7 còn nó bào bán lẻ ghê lắm á mày qua bên đó thì nó dập mày đó nói chung mà uh, mua bán anh em thì anh em thôi cạnh tranh nó cũng có cạnh tranh làm ăn thì nó phải là như vậy cái nó không sao làm gần mặt trời thì mới có động lực gần mặt trời cho nó ấm được được đó mà đặt cái tên gì nữa biết không cái tên shop nó thì tới giờ này anh không biết cách đọc sao luôn mới đầu tưởng nó sa tăng xong cái tưởng nó tạc xăng xong hồi nhìn kỹ lại bắt tăng má là bắt trăng là cái gì trời xong lên google tìm hiểu bắt trăng là quýnh lộn la mã gì la miết hồi xưa đó mấy em trời ơi mày fan tao mà mày cũng sủ nhi quá vậy mày mày chơi tới thể loại luôn hả thì nói chung á nó nói hay lắm à, nó tâm sự nói bắt trăng là gì là chiến binh bất khả chiến bại một chiến binh không hề gục ngã bây giờ em theo anh Duy Nguyễn làm ăn thì em ra thương trường đó thằng nào nó quýnh em em em cũng không chết đâu nè triết lý nó là vậy đó thì nghe thì thấy cái triết lý cũng hay nhưng mà trên quan điểm của anh mà đặt cái tên tù quá đặt mẹ sb đi đúng không sb là sản phẩm đó sư phạm đó trụ tượng thôi là cũng được đọc dễ đọc cho bắt trăng luôn bắt trăng bắt trăng đọc cái tên tên tơ cái tên thương hiệu nó lẹo lưỡi luôn gặp mấy chị em chị em nông dân à, nông thôn người sao đọc thôi thua luôn mà quận 8 mà nông dân nông thôn chứ còn gì nữa quận 8 nó vui vậy đó em ơi ngộ lắm nó giữa dòng sài gòn mà nó là lạ vậy đó đúng không nó không bằng được quận 4 hồi xưa quận 4, quận 8 nghèo như nhau dạo này quận 4 mới phấn đấu xe chung cư Galaxy đồ cho đào điếc đồ thuê đồ trời đất ơi thằng Minh Lâm nó giao hàng qua mấy chung cư bên quận 4 nó rửa con mắt luôn nó rửa con mắt luôn mấy em toàn là mấy em đẹp đẹp không mà tới giao hàng một cái mặc toàn đồ ngủ ra nhận hàng không mà mấy em thằng Minh Lâm nó có shipper nha nhưng mà riêng cái kèo quận 8 là lấy hết nó lấy hết luôn xong rồi nó lấy zalo người ta nó lấy zalo người ta thằng đó nó điếm đàn lắm vậy thôi chứ mà thật sự tụi em nhìn thấy mặt trên mạng đào màu thôi chứ thằng đó cái mạng mẹ dâm dê không thừa nhận dâm dê không thừa nhận nha nó là fan anh nên nó rất là hiểu về anh nó hiểu về cái cách xây dựng thương hiệu của hạt của ba bốn chục đại lý trước đó nên thằng này nó tuổi trẻ nó tuổi trẻ anh nghĩ nó làm được việc và thứ hai mà nó đã fan anh rồi mà nó dám xuống tiền 300 củ là biết thằng này nó không phải dạng, dạng dẫn chơi em hiểu không nó không phải dạng dẫn chơi mà nó thiết kế cái shop khá là đẹp đó em nó thiết kế cái shop nó có những cái ý đồ của riêng nó mặc dù tới giờ tao chưa hiểu nữa đó, nó thiết kế cái shop á, mà thấy nó, nó quệt vàng quệt đỏ rồi này nọ kia chắc này nó có ý gì này trong cái này nè thôi cái đó là hỏi tác giả đi nha anh không có thiết kế cái shop cho nó cái logo của nó tự nó làm luôn riêng thằng này anh không có làm gì cho chỉ lấy tiền của nó thôi à không <laughs> bởi vậy làm ăn cho này khỏe lắm em làm ăn cho này cực kỳ khỏe luôn mấy ông nội khác hả tư vấn từ logo từ quả tiết từ thương hiệu đặt tên abc website các kiểu thằng này nó vô tự nó xào luôn à, mà giờ nó có hàng mà không biết bán buồn sao nhưng mà cái shop này rất đẹp bởi vì cái shop thằng này đẹp vậy mà nằm ở cái vị trí sau là gọi là vị trí sàm vị trí thằng này không ngon không ngon về mặt gọi là mình nhìn vô thôi nhưng còn sau này nó đi nó bung tỏ ra sài gòn nó bán thì cái vị trí nó đi đông gần hết nó cái thằng quận 8 nó vậy đó mấy em phải chịu khó sống quận 8 là gì mức sống thấp nó đi đứng lầy nọ nó còn lập ngập lụt rồi dù khi nói chung mà trong khu cao lỗ thì cũng phải bơi bơi chút đỉnh mới sống qua được khỏi mùa mưa đó mấy con đường hưng phú này nọ đường à, phạm thế hiển rồi nó quyền thoại rồi à. đó không đường đường chánh hưng rồi đường à, đường đường phạm hùng gì đó là quyền thoại rồi nhưng mà cái khu quận 8 nhiều gym lắm em yes. nhiều gym lắm nhưng mà súp thì nó chưa về bên khu đó nên cái thằng cu này nó bán offline anh nghĩ cũng khá là được đúng không nhưng mà phải chịu khó cạnh tranh với thằng quận 7 thằng quận 7 là danh nghĩa nó nằm ở quận 7 thôi chứ nó bào hết cái Sài Gòn này nè thằng đó nó bào tới online luôn mà thằng đó nó bào kinh lắm hiểu không đó. nên thằng cái thằng quận 8 này cái ưu điểm là gì thứ nhất nói được làm được nó nói được làm được nhưng lúc đầu lúc đầu nó hợp đồng anh là nó bị anh chửi rồi nó bị anh chửi cho phát cái vụ mở ra ngân hàng lắm em à cái vụ ngân hàng việt công băng gì đó nó ra đâu ngoài lý bắn bích nó nộp tiền cho anh dặn mà đi trước bốn rưỡi nghe ờ con nhỏ đi đâu 4 giờ đó ngoài tao đuổi về luôn mày tao đuổi về luôn xong cái cú đó cái anh cũng đam việc công bằng cái nói chung là mấy ông làm ăn kiểu này kinh tế đó nó chậm là vậy đó xong rồi mấy thằng mấy mấy thằng làm mướn trong đó vô đó binh mấy cái quan điểm của anh mà anh là người ăn ngay nói thẳng đúng không anh là người nói chung anh làm ăn mà anh thứ nhất mấy em phải hiểu rằng anh Duy Nguyễn là dân làm ăn thứ hai anh Duy Nguyễn là dân miền Nam nên cái tư tưởng của anh Duy Nguyễn rất là cởi mở và tư tưởng của anh Duy rất là tiến bộ anh Duy Nguyễn không có chấp nhận cách giải thích tiêu cực đúng không thí dụ nó nói vậy nè thôi ngân hàng ta nghỉ 4 giờ đúng rồi ba đúng không người ta còn phải kiểm kê tiền tới tám chín mười giờ đó chuyện của chúng mày không phải chuyện của tao nó my business ok bây giờ nè nguyên tắc nè đúng không nó nói là giờ mày không chịu thì mày nghỉ đừng đừng nộp tiền cho nó ê nói của nó ăn giọng nha con cái ngành ngân hàng chứ là phải ngành ăn uống đúng không ngân hàng nắm về kinh tế người ta phải phụ thuộc vào ngân hàng để người ta chuyển tiền chứ là phải ngành ăn uống thí dụ ngành ăn uống mà làm cái kiểu đó đi nó tẩy chai mày con mày chết không nó mấy thằng làm ngân hàng nó hay vô binh bậy lắm tao nói thiệt á nếu mà sếp ngân hàng thì phải nghe tao nói chứ không phải cái tư tưởng bảo thủ cái tư duy đó mà đi ra làm đời ngạo nghễ đúng không doanh nghiệp nè trời đất ơi nó chán ngân hàng lắm em ơi tụi mày gửi có mấy đồng cắt bạc tụi bay còn chán đây nói chi doanh nghiệp lớn người ta cái gì cũng phải vậy thôi cái ngân hàng nghĩ sao á làm 4 giờ đóng cửa đúng không trong khi hết 5 giờ mới giao dịch ít ra phải 4 giờ gửi anh em tao thông cảm nhau vậy thôi đúng không tại sao nó vô lý nó vô lý ở cái điểm á bây giờ bây giờ đúng không tôi á là doanh nghiệp tôi làm ngày 8 tiếng thì ông tiếp dân cũng phải đúng 8 tiếng đó là luật đúng không cái đó là cái luật để chi để cho xã hội nó phát triển còn cái chuyện mà bây giờ tôi làm 8 tiếng ông tiếp dân có có, có 3 tiếng 4 tiếng à mà trong khi công suất của ông nó không đủ ông giải quyết thì thời buổi 4.0 ông giải quyết 0.4 đúng không cái con đếm tiền thì còn xong rồi ghi biên bản ghi phiếu nó mệt quá trời đất ơi vốn bắt đưa phiếu điền thấy nóng thiệt chứ đúng không bây giờ thời buổi vậy còn quản lý kiểu đó là thôi chết bà luôn bây giờ ít ra phải đưa hai vô vô vô nè móc cho mình dân ra có cái máy đúng không đúng không nói mà nghe nước ngoài nè bây giờ móc vô bên bảo nó có thẻ mà giả sử mình có chứng mình dân được cái kịch vô cái tiếp một cái nó hiện ra thông tin hết trơn nhập số tiền điền đúng không nhập số tiền điền đó xong rồi điền điền điền số tài khoản điền số tài khoản nó cũng hiện là cái nói chung là chọt chừng năm sáu cái là enter cái cặp rồi về luôn khỏi cần tiếp viên nào ở đây cả nó có chỉ có người thu tiền thôi đúng không thu tiền thì phải thu cho nhanh nữa chứ bây giờ á nó nói là mày cãi hay quá sao mày không xài internet bằng kinh đi tao nói cái bố internet bằng kinh á internet gì đi internet nếu mà tiền mặt á người ta cầm tiền mặt sao tao internet bằng kinh được đúng không ta chỉ ra cái cái cái cái cái cái, điểm làm không hợp lý mà cứ nó ngụy biện binh mày làm ngân hàng chắc luôn Ồ hồi vô cái hình đó nó làm ngân hàng thiệt mày <laughs> không phải nó làm gì à? cho vay tín dụng cũng liên quan ngân hàng thôi nó nó nhọt quá anh tức nó cây nó bem mình luôn đó không phải là anh gì thằng đại lý của anh đó mà mà mà mà mà mà nó chuyển tiền cho anh không kịp nó chỉ anh có 100 triệu chứ mấy đúng không không phải vì 100 triệu đó mà anh bực nhưng mà anh bật á là ngân hàng Việt Công vietcombank là cái mà nó biểu tượng của việt nam cái mà anh hay đi khoe với nước ngoài anh gặp đối tác anh nói đồ hệ thống ngân hàng của mày là gì Việt Công vietcombank đúng không nó gọi là gì ngân hàng lớn nhất việt nam anh rất tự hào tại vì anh là tài khoản Việt Công vietcombank mà Việt Công vietcombank là ngân hàng của anh đúng không ai cũng có cái tự hào của riêng mình giống như thằng mỹ thường thường nó xài là bank of american đó nó xài ngân hàng đó nó nó nó nó nó nó thích nó nói về cái gì mà nó sử dụng dịch vụ giống như các bạn các bạn là khách hàng của BBT thì khi các bạn nói về BBT các bạn muốn ngạo nghễ hay các bạn nói về BBT thôi má gì Nguyễn nó chém gió thôi chứ không có gì đâu đúng không khi mà bạn kết hợp với thằng cù bắp vậy bạn cũng cù bắp luôn đó nên tất cả những gì mà mà Di Nguyễn nói ra đều muốn cái sầu này tốt lên thôi à đúng không thế giới người ta đi trước mình bao nhiêu chục năm rồi bây giờ chỉ có bắt trước thôi còn cãi nữa đó ngày xưa anh cũng từng chịu cảnh đó mấy nó thật sự á anh đi ra ngân hàng á anh nói thiệt cái mẹ cái đất nước việt nam này chừng nào nó mới phát triển được anh đi ra ngân hàng mà anh anh bỏ bao nhiêu cái thằng ngân hàng luôn rồi đó nó thẳng luôn á nản lắm mình chuyển tiền tỷ nó mà ngồi chờ đợi chung với mấy thằng mà chuyển tiền chục chục ngàn á chứ không phải được chục chứ không phải chục triệu đâu ví dụ như chị em nông dân rồi nọ kia về chị chuyển về quê bảy tám chục tám chín chục trăm hai trăm ba trăm gì đó rồi có mấy thằng vô đổi số chứng minh nhân dân này này nó nó vô trời đất cái mẹ ơi ông ông thuê <laughs> chán gì đâu luôn á bây giờ một đường đường ở hàng lớn thuê những con nhân viên vô thời buổi bốn 4 không rồi làm mấy chuyện sầm lông <laughs> trong khi người chuyển mấy tỷ như anh ngồi đợi mày nản không mày mày mày nản không rồi sau này mày đem mày chào mấy gói tín dụng mấy gói bảo hiểm mày thôi dẹp luôn đi còn cái còn cái niềm đam mê còn cái ngọn lửa nào đâu nó đâu mà hợp tác nó ví dụ như ngân hàng Vietcombank á nó cũng có nhiều chi nhánh lắm nha em chứ không phải một chi nhánh nha nó nó nhiều chi nhánh mà nhiều chi nhánh thì hầu như nó khác khác nhau đó nó khác khác nhau đó thí dụ như chi nhánh A chi nhánh B là nó có sự cạnh tranh chứ không phải nó, cùng ngân hàng là nó nó ấy đâu nên thôi nói về ngân hàng thì còn còn phải cải cách nhiều ngân hàng Việt Nam chưa là gì đâu đó vậy vậy đi quay lại thằng quận 8 nó thằng đó là nói chung ngày xưa nó chuyển cọc cho anh rồi nó sợ anh anh lừa đảo nó hay gì mày ơi má nó mày farm tao mày sợ tao lừa đảo mày mày chuyển 100 triệu chuyển mẹ đi chạy từ bển qua đây làm gì trời <laughs> vậy hỏi giờ anh hỏi em nè anh chạy từ bên quận 8 qua bên anh rồi gặp anh để làm gì có cái việc gì quan trọng không có gì gì quan trọng thì nói luôn đi tao là làm online cho nó lẹ ai đầu tiếp đó không có người tiếp ba ơi đúng công ty bbt trăm công nghìn việc chuyện nào quan trọng mới tiếp được còn cái chuyện đại lý rồi nó có quy trình rồi nó có quy trình rồi tao làm ăn với mỹ bao nhiêu lâu tao còn trả hôm qua gặp bển gặp nó luôn á đúng không hợp đồng gửi qua gửi lại thôi đó còn ví dụ như mình tới chơi á, thì tới tập với anh duy đi anh duy ngày nào trái tập nó, nó nói chung là thằng quận 8 này có thông báo cho em nó có hình thành thằng, thằng đó đó shop nó khá đẹp đồ nó ok nó cũng có tâm sự tự truyện đồ, cũng nhiều lắm đó mà nói chung quận 8 là quận vậy đó bất động sản quận 8 thì cũng nói chung thấp thôi bây giờ tao đâu mở quận 8 làm gì anh mở quận 7 mà nó bbt nó có bốn chỗ đúng không em để bbt có bốn chỗ anh mở bốn cái bbt là anh có ý đồ của anh nó có vị trí chiến lược của nó